phải chưa dạ thấy cảm ơn rồi bữa nay mình học tiếp à, cái ờ, cái nhóm pháp bất thối mới ở đây đức phật ngày dạy rằng là khi nào mà các vị tỳ kheo ờ, mà đối với nhau bằng uh, mấy cái uh, cách cư xử này nè à, nghe là cư xử nhưng mà thực ra đó là pháp tu à, mà đương nhiên là mình nghe cái nội dung này đó là phải nghĩ rằng là đối với cư sĩ thì những cái pháp này vẫn có giá trị chứ không phải là cái này dành cho tăng mặc dù ngài đang dạy cho tăng và chủ yếu là đối tượng nhắm đến chư tăng tỳ kheo đúng mà đối với người cư sĩ đó, thì ờ, những cái lời dạy này vẫn tuyệt đối cần thiết cái điều thứ nhất ngày dạy rằng khi nào chúng tỳ kheo đối với nhau trước mặt hay sau lưng à, trước mặt hay là sau lưng nha có cái sau lưng có vụ sau lưng nữa nha luôn luôn có thân nghiệp à, từ hòa ừ, à, khẩu nghiệp từ hòa ý nghiệp từ hòa đó thì lúc đó là bản thân của vị đó được tiến bộ trong đường tu học mà cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được củng cố làm sao nghe thì nó rất là thường à, đối xử với nhau bằng thân nghiệp từ hòa trước hoặc là sau lưng có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới người khác à, tôi nhớ hướng đạo á, cao cao của thế giới chứ không phải của Việt Nam của thế giới luôn tụi ta luôn có một cái một cái slogan như thế này một cho tất cả tất cả cho một không biết ở đây bà con có còn nhớ nó không một cho tất cả tất cả cho một làm sao tức là từng cá nhân à, làm cái gì cũng nghĩ đến tập thể và cả cái tập thể luôn luôn cưu mang từng cá nhân này, cái này nghe vậy nghe dễ hiểu mà nó khó làm lắm này có nghĩa là vậy đầu tiên là đối xử với nhau bằng thân nghiệp từ hòa là nghĩa là sao là mình làm cái gì yeah. Dạ từng cái hành động cử chỉ ờ, lớn bé trong đời sống luôn luôn nghĩ đến lễ đám đông thí dụ như bây giờ một uh, miếng giấy một cọng rác nhỏ xíu thì mình cũng giữ ờ, mình không để cho nó rớt giữ sạch bỏ thùng rác đàng hoàng chỉ nó không có đáng gì đâu nó không có đáng thổ cái vị chứ một cọng rơm một lá cỏ thì nó đáng cái gì cọng rơm lá cỏ không có đáng gì đâu nha một tờ giấy nhỏ xíu không có đáng gì hết nhưng <coughs> nói nó không có đáng nhưng mà thấy nó đâu là mơ nhặt lên rồi bỏ thùng rác chùm làm được như vậy đó thì coi như là cả một cái môi trường sống nó sẽ được sẻ đó là thân nghiệp từ hòa không đêm hôm mình sống chung với nhau đêm hôm mở cửa không đi tới đi lui pha nước ờ, lấy đồ cũng nhẹ tay một chút để tránh ồn ào cho người kế bên đó là thân nghiệp từ hòa đấy à, tránh cái chuyện dằn mâm sáng chén đá thúng đụng nia đánh chó chửi mèo Đấy, là đó là thân nghiệp từ hòa làm cái gì động tác lớn nhỏ luôn luôn à, tránh cái phiền lòng cho người khác và à, à, luôn luôn mong cho người khác được an lạc an lành an tâm luôn luôn muốn người ta được cái chữ an đó, đó an lạc an lành an tâm thì cái đó gọi là thân nghiệp từ hòa cái ờ, này rất là khó rất là nghe vậy chứ rất là khó làm bây giờ còn muốn mà, mà dễ làm thì các vị cái hình dung là thế này nếu mình đang sống bên cạnh cái người mình thương á, thì mình thấy cái chuyện nó dễ làm thì khi chúng ta đối với nhau chúng ta thiếu cái lòng từ á, thiếu cái tình thương ấy, thì cái chuyện nó nó khó lắm. cho nên mình thấy trong Pali ấy, có cái chữ metta là bạn mà metta là lòng từ thì mình cứ làm gì mình nhớ nè metta đó là cái tâm trạng của bạn bè đối với nhau còn mít ta là cái người có cái lòng từ đối với mình thì gọi là mít ta mít ta không mít ta và mít ta là vậy đó khi mà mình thương nhau rồi thì chuyện gì khó khăn cánh mấy mình cũng làm được một người mẹ à, giàu có 8 con 10 con đi nữa thì bà làm cái gì bà cũng nghĩ tới con Đấy. và người con mà thương mẹ đó thì làm gì cũng nhớ tới mẹ đêm hôm rót ly nước cũng rót nhẹ tay một tí Đấy muốn xây cà phê là cũng chịu khó cầm cái máy xay đi ra ngoài cái ngoài gara xây mà chấm chấm xây trong nhà thì nó ồn ví dụ như vậy không còn nếu mà mình nói nha mình không có cái tình đó, thì chuyện gì nó cũng khó hết nhớ nha phải đối nha không có cái tình không có cái đạo tình thì làm gì gì cũng khó hết đó gọi là thân nghiệp từ hòa còn cái khẩu nghiệp từ hòa là đối với nhau ừ, đối với nhau dầu trước mặt hay sau lưng thì không có cái ừ, câu nói không có cái ngôn ngữ nào mà nó ẩn ý tấn công nhau vì cái lý do hiềm khích gì đó có mà trong khi đó, đó ờ, trong khi đó thì đời sống mình tôi nghĩ rằng 99 phần trăm tôi đang nói người Việt Nam chứ tôi người Tây tôi không có biết Việt Nam thì 99 phần trăm là thiếu cái khẩu nghiệp từ hòa mình vậy đó mình gặp nhau tay bắt mặt mừng thấy vậy đó chứ còn mà người kia vừa khuất cái là cả đám bu lại nói xấu cái việc coi coi tôi có nói thêm không coi coi tôi có nói thêm tự xét là có đúng không bây giờ nguyên đám mà ba chục mạng vô ra kéo vô nhà bếp của chùa ừ, nấu ăn lặt rau đúng không rửa chén lau chùi vậy chứ trong ba chục mạng đang làm nó có con tên nó đứng vậy nó, nó, nó ra bước ra khỏi cái là cái đám còn lại là nó xấu rồi cái tên tiếp theo nó đứng vậy nó đi ra ngoài nó đám còn lại là nói xấu liên tục và liên tục như vậy đó là cái truyền thống 4.000 năm văn hiến của chúng ta à, không có thân nghiệp từ hòa thân nghiệp từ hòa ở khẩu nghiệp từ hòa có nghĩa là trước mặt sau lưng không có gì tốt đẹp để nói cho nhau thì không nhắc đến nhau đây là cái nguyên tắc bằng vàng nhớ nha không có gì tốt đẹp để nói về nhau thì không nhắc đến nhau đó là nguyên tắc bằng vàng tại sao có những người cả đời họ lận đận là chỉ vì cái khẩu nghiệp thôi chỉ vì cái khẩu nghiệp thôi tức là hải quẩn là chỉ trích hải quẩn là là tâm thọc ly gián đấy hải quẩn là gây tạo mâu thuẫn ừ, giữa người này với người kia mình mình cứ nghĩ rằng phải là máu đổ thịt rơi mới là ác nghiệp còn một câu nói cho nó sướng miệng thì có ai đâu ác nhưng mà thật ra đó, các vị tưởng tượng đi nếu các vị là đối tượng của những cái lời ác khẩu đó, thì cuộc đời các vị nó tan nát cỡ nào chứ đừng có đợi cái máu đổ thịt rơi mới kể là tội lỗi nha không cần bây giờ tôi nhắc lại chỉ hình dung ra nếu mình là đối tượng của những lời nói ác ý thì cuộc đời mình nó sẽ tan nát ra sao Đấy. tôi nói chuyện nhỏ xíu thôi là có một cái ngôi chùa đó chuyện có thiệt chuyện thật người thật có thiệt là có cái chùa đó đang trong cái ờ, giai đoạn xây dựng mà bị kẹt tiền thì cái bữa đó có một cái buổi họp mặt nho nhỏ trong phật tử chùa đó thì mới ừ, chủ trì kêu gọi à, kêu gọi bà con ai giúp được gì giúp kể cả cho mượn không không lời không tính lãi thì có một cái một số phật tử cũng khá khá các quan của để họ hứa họ hứa họ giúp vừa nói xong xuôi thì trong đêm đó có một người gọi phone không sót một tên nói xấu chùa nói xấu sư trụ trì không còn cái nước non nào hết và hơn một nửa trong cái số người đã hứa băng chiều họ đã gọi qua về chùa họ hồi họ xin lỗi họ sám hối để họ đưa đủ lý do hết để họ từ chối họ không có cúng nữa không có cho mượn nữa thế là chùa rơi vào tình trạng lận đận lận đận thì cuối cùng cũng sót là một hai người là do kẹt phone hay sao kia cũng được cho nên nhờ vậy họ vẫn giữ nguyên cái lời hứa thì ờ, tôi nghĩ có bị hiểu cái ác khẩu ác ngữ nó ác dĩ nhiên có bị hỏi tôi trường hợp của tôi tôi sẽ làm sao thì tôi sẽ nói thế này nếu đó là một người bạn thân của tôi mà họ đang bị gạt á, thì tôi sẽ có cách để tôi nói họ cẩn thận nhưng mà tôi không có muốn nói xấu cái người kia tôi chỉ nhắc họ cẩn thận thôi nó nói xa xa gần để họ họ nhìn lại tình hình là cẩn thận chứ còn nếu mà đó là trường hợp đặc biệt đó trường hợp kia người kia là đặc biệt xấu đó nha đặc biệt xấu nha chứ còn mình chỉ vì thích vì ghét mà mình ờ, ờ, trước mặt sau lưng mà mình tìm cách để mình ngăn chặn thì đừng có trách đời sao chứ chắc sao nó khổ gì lắm tôi biết có những người sinh ra không có hậu môn có có những người trước khi chết là ăn không có được phải đặt cái ống vào thực quản để rót thức ăn xay nát vào có những người thở không được chẳng hạn như bệnh suyễn ăn không được rồi không có hậu môn có những người đó là đưa thuốc vô là là nó bị uh, bị phản ứng ừ, rất là bị sốc thuốc tại sao vậy là bởi vì đời xưa kiếp khác là họ ngăn chặn ngăn xong cấm chợ người này người kia Đấy đời sống luôn luôn trục trặc trục trặc và do đời xưa đó là mình cũng tìm cách mình ngăn chặn người khác mà trong các trong ba nghiệp thì mình thấy cái nghiệp nào là, là làm được cái chuyện ngăn chặn chính là nghiệp khẩu chứ chặn bằng nghiệp thân nó không có nhiều bằng nghiệp khẩu còn nếu mình chỉ là cái nghiệp ý đó thì thì nó đâu có ai biết đâu cho nên cái nếu mà nói cái nghiệp ngăn chặn đó là cái nghiệp nổi bật chính là nghiệp khẩu cho nên ngày nào mình một vị tỷ kheo mà đối xử với bạn tu nói riêng mà đối xử với mọi người nói chung mà bằng khẩu nghiệp từ hòa thì khi đó đời sống của việt theo có tiến bộ là vậy bởi vì mình phải có chánh niệm mình phải có từ tâm mình phải có cả lòng sợ tội thì mình mới tránh được cái khẩu nghiệp không khẩu nghiệp nó lớn dữ lắm phải tu hành đến cái mức độ nào đó mới có thể làm chủ được cái khẩu nghiệp kiểm soát được cái khẩu nghiệp lớn chuyện lắm nha yeah. Dạ. mình tôi tôi nhắc lại đừng có dạy dột nghĩ rằng máu đổ thịt rơi mới là tội ác đợi đợi tới đó thì nó nó quá rồi nha không cần không cần máu đổ tình trời chỉ cần một cái câu nói mà gây cái ly gián mâu thuẫn tan vỡ nha. trong cái quan hệ của người khác đó là đã là tội ác rồi nha các vị có tin một câu nói làm tan nhà nát cửa không chứ tôi tin tôi tin chuyện đó và tôi cũng xin nói rõ luôn là đừng có coi thường những cái lời nỉ non thầm thỉ bên tay nó quan trọng lắm tôi không tin quý vị là người xấu nhưng mà có người cứ rỉ tai thầm thì bên gối suốt đêm không? đêm này qua đêm khác thì sẽ có một lúc trong mắt tôi các vị không thua gì một cái tên cướp biển tôi nói thật nếu mà cứ cho tôi nghe hoài nghe hoài nghe hoài rủ rỉ rủ rỉ đêm hôm cái chat chat xong rồi phone phone rồi chat chat email email rồi phone mà cứ làm liên tục như vậy mình sẽ thay đổi cái cảm xúc suy nghĩ nhận xét về đối phương cho nên đừng có nói tại sao ngày xưa có những cái triều đại mà nó gọi là tan nát chỉ vì cái đám gọi là đàn bà thê thiếp hoặc là thái giám quản quan của vua mặc dù họ là những người dốt nát không có trình độ nhưng họ là những người ngày đêm hầu hạ bên gối của vua thế là những cái kỹ cái câu nói tâu lên tâu xuống tâu vào tâu ra của họ từng buổi từng buổi nó sẽ tác động ảnh hưởng đến cả cái chính sách cai trị quốc gia của một vị quân vương chứ không phải chơi nha thì cả một đất nước như vậy mà rơi vào hỗn loạn chỉ vì câu nói của một cô phi tần cũng của một cái tên quạng quan thái giám thôi cho nên cẩn thận cẩn thận là trong đời sống mình mình là tránh ừ, không có gây khủng nghiệp luôn luôn kiểm soát này kiểm soát làm chủ cái khủng nghiệp nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải cẩn thận với cái khẩu nghiệp của người khác nữa này nhớ cái đó cái đó quan trọng lắm nhớ nha tôi nhắc lại mình à, kiểm soát được khẩu nghiệp của mình nhưng mà mình cũng phải cẩn thận trước cái sự tác động từ khẩu nghiệp của người khác đấy cái quan trọng lắm nha à, cái thứ ba là ý nghiệp từ hòa có nghĩa là chúng ta không có lý do gì để ghét nhau hết tôi biết tôi nói là nhiều người, người trong đây không có tin các vị nói cái này chẳng nói theo kinh chứ cái câu này làm sao mà, mà, mà, mà, mà làm được tôi, tôi nhắc lại nguyên văn chúng ta không có lý do gì để ghét nhau hết cái câu này nghe nó rất là cao siêu nhưng mà không cái câu này là câu Phật pháp căn bản thôi chúng ta không có lý do gì để ghét nhau có nghĩa là sao tôi nói rất là nhiều lần trên đời này chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương thôi người bất thiện là người đáng thương mà người thiện pháp người hiền người lành đó, đó là người dễ thương cho nên không ở đây không có chỉ ghét cái nằm trong đạo Phật nha chỉ có đáng thương và dễ thương thứ hai chúng ta không có lý do gì để mà ghét người khác là sao có nghĩa là mình ghét người ta người ta đâu có biết người ta cứ trầm mền người ta ngủ ngon riêng mình mình bị cái bị cái lửa thù nó đốt nguyên đêm phải đốt cả đêm đốt trong chăn trong mền trong gối trong phòng riêng trong lúc lái xe thì có đáng không như hồi nãy tôi nói không có gì tốt đẹp để làm cho nhau để nói về nhau thì đừng nhắc đến nhau ở đây ý nghiệp cũng vậy không có gì để thương nhau mến nhau tôn trọng nhau quý nhau thì thôi đừng nghĩ đến nhau chúng ta có đến một tỷ chuyện tốt đẹp để nghĩ về mắc gì mà phải đem hình bóng cái ghét của người kia đưa vào lòng mình nó chỉ là gây họa cho mình à, tay có một câu rất là hay đem lòng thù oán người khác chẳng khác nào uống thuốc độc mà mong cho kẻ thù bị chết cái câu đó rất là hay nha giặt áo lên coi chỗ nào trống xong cái câu này dạch áo lên không phía trước bụng hết chỗ kêu người nhà dạch cái lưng lên có chỗ nào trống xong cái câu này không đem lòng căm thù người khác chẳng khác nào mà mình uống thuốc độc rồi mong cho người ta chết cái chuyện người ta chết thì không thì ờ, không thấy nhưng mà trước mắt mình uống là mình chết không có gì nó bậy cho bằng nuôi cái lòng căm thù các vị biết mà sống trong sợ hãi ghen tuông thù hận là chỉ có hại cho bầu tử thôi u sơ bướu bầu tử thôi. chỉ có hại nó làm cho suy nhược thần kinh mất ngủ ăn mất ngon mất appetite không chỉ vậy thôi là mình lãnh đủ không mà không có gì mà ngán cho bằng đi ngủ đi làm việc đi đứng nằm ngồi mà luôn luôn trong lòng nó ấm ức nó đầy ấp những cái tỉ hiềm ghen ghét sợ hãi tức giận căm hờn thì cái đó là chỉ có quạ cho mình nó hại cho mình thôi mà nói không có tin và tôi nhắc lại không có gì tốt đẹp để làm cho nhau nói về nhau thì đừng có làm đừng có nói không có gì tốt đẹp để nghĩ về nhau thì hãy quên nhau đi vì chúng ta còn có đến một tỷ chuyện khác để mà nhớ về nha để mà nhớ về chứ chứ chúng ta đừng có nghĩ là bữa nay ông rao giảng đạo từ bi nô nó rất là khoa học tôi đang nói chuyện với các vị tôi đang hầu chuyện với các vị từ góc độ rất là y học rất là khoa học có nghĩa là hãy lấy ra khỏi lòng mình những ý niệm tiêu cực về người khác hãy lấy ra khỏi cái sinh hoạt thường nhật của mình những cư xử những ngôn từ mà có hại với người khác nó không có được gì đâu và chúng ta nghĩ kỹ được đi nghĩ kỹ là bao nhiêu cái khổ nạn trong đời của mình nó có phải đi ra từ cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp quá khứ của mình hay không nghĩ kỹ là có đúng không nếu nó dừng là ở ý nghiệp ấy, còn thì còn hy vọng gỡ gỡ được chứ còn nó đưa ra ngoài thành là hành động và ngôn từ rồi đó thì đó là trọng nghiệp rồi mà trọng nghiệp nó có nghĩa là thành là đã thành khổ nghiệp rồi. cái nghiệp nó gieo cho mình máu và lệ đừng có trách vì đâu mà đời đời sinh ra đó chỉ có khả năng làm lớn chuyện chứ không có làm được chuyện lớn ờ, luôn luôn bị trở ngại đầy ắp trong gai ngập mặt là tại sao là bởi vì chúng ta đã từng gieo những trở ngại cho người khác bằng thân bằng khẩu bằng ý nhớ cái nó rất là quan trọng <clears throat> ừ. các vị ờ, cho thêm bài mới đi nha cho thêm cái đoạn mới cho thêm cái đoạn mới là mình mới có ba thôi tức là luôn luôn đối xử với nhau bằng thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp từ hòa và tôi chốt lại nội dung của ba điều đó như thế này không có gì tốt đẹp để làm cho nhau nói về nhau thì đừng nhắc đến nhau không thể thương hương yêu được nhau thì hãy quên nhau và cái thứ tư là ngày nào chúng tỷ kêu đối xử với nhau bằng cái tấm đạo tình của ruột thịt bằng cách là chia sẻ về cả tinh thần lẫn vật chất đặc biệt trong cái điều thứ tư này người nói về vật chất người nói cho dầu patta Pattapraya Panamattang chỉ một chút vật chất chỉ một chút thức ăn có được trong bình bát ông Tamaso là thậm chí ông Tamaso là thậm chí patta Pattapraya Panamattang chỉ là một tí thức ăn ở trong bình bát thôi cũng sẵn thể sẵn lòng chia sẻ cho nhau mình không có đời sống đời xuất gia mình có hiểu cái này đâu ở trong ta đã nói là xuất gia mà bây giờ sướng lắm tăng ni bây giờ sướng lắm cho nên cái câu này nó hết hay rồi cái câu này hết hay rồi không? cái câu này đó là càng lùi về nguyên thủy chừng nào cái câu này càng hay chuyện đó thời nay nó cái đời sống vật chất của tăng ni nó đâu có gói gọn trong tam y mà nó lên tới tam thập y tam bách y này 300 bộ 30 bộ còn thức ăn ờ, và vật dụng của chữ tăng ni bây giờ đâu có còn ở trong bình tác là tính bằng tủ tính bằng tài khoản nhà băng cho nên cái câu là nó hết này dễ e cái câu kinh này dễ e rồi không dễ e chứ cái câu này mà càng nguyên thủy thì càng hay có nghĩa là thời xưa đó một cứ từng nhóm từng nhóm ba chục vị hai chục vị năm vị ba vị sống sống du phương từ nơi này sang nơi khác và cũng y như mình bây giờ có nghĩa là trong đoàn ấy, thì cũng có vị bị cao máu bị bị, bị tiểu đường đấy có vị bị rụng răng à, xưa làm gì có răng giả nên chỉ có một là răng rụng và còn răng à, răng súng răng súng nguyên hà à, răng súng vài cái răng rụng nguyên hà hoặc là còn ba chục phần trăm năm chục phần trăm thì trong cái tăng đoàn đó à, mà đi bác ra cái gì mà cứng thì mình mình cái gì mà mềm thì mình để ý trong cái nhóm của mình ai mà răng yếu mình cho này rồi trong mình thấy vị kia là là là, là cần ăn kiêng cái gì thì mình kiếm cái mình thay mình đổi cho ổng chia sẻ thức ăn là vậy gọi là đừng đi bát chung nhau mà cái phước nó khác nhau có vị thì được nhiều có vị thì được ít thì ngồi xuống mới sớt ra chia cái phần này thì tôi phải nhìn nhận đó là ừ, đời sống của tăng đoàn là đẹp hơn bất cứ một cái đoàn thể nào mà đời bởi vì chính tôi tôi có dịp tôi sống ở ruột me chính tôi có dịp sống ở bên thái tôi biết đó là thức ăn đem về là trộn chung lại trộn chung lại rồi chia đều rồi đi bác đó cho nên là những cái vị phước nhiều phước ít gì không cần biết cứ là đi về trộn chung và chia đều này thì những cái vị nào mà họ bị cao máu thì họ tránh đồ mặn tiểu đường tránh đồ ngọt cholesterol tránh dầu mỡ ví dụ như vậy à, yếu răng hoặc không răng là tránh đồ cứng cưu mang nhau mà sống dạ, bởi vì thứ nhất đã xuất gia các ái từ thân không còn mẹ cha anh chị thân quyến mạo mũ thân bằng quyến thuộc nữa thì không thương nhau thì ai thương mình đó là Phật nói không phải tôi nói này các vị kêu trong đời sống siêu gia này các ngươi không còn cha không còn mẹ không còn anh không còn chị thì nếu các ngươi không thương nhau thì ai thương các ngươi và chính ngày cái diếp cũng nói bạch thế tôn cũng thấy rằng đời sống phạm hạnh không phải là dễ dàng đời sống phạm hạnh là một cuộc sống đầy hiểm nạn đầy khổ nạn đức phật đã xác nhận cái đó đời tu nó là một nếu mà tu đúng nha phải thêm chữ tu đúng gạch dưới bằng mực đỏ nếu mà tu đúng thì cái đời, đời tu nó là một cái hành trình gian nan lắm thiếu không dám xin không dám gợi ý đấy dư không được giữ không được để dành chỉ có khoảng này là thấy tu là thấy quải rồi không thiếu thì không được xin mà không được gợi ý nữa mà dư thì không được giữ không được cất không được để dành đấy mà đã vậy đó phật còn dạy mình đến chia nó biết ghê chia cho mấy cha cái bên chung quanh mình đấy. rồi tu nó khó tức là tu đúng ấy. còn tu cà chớn thì nó dễ ẹt càng tu càng sướng càng giàu đấy. thì đại khái nữa nếu mà tu đúng thì mình mới thấy cái giá trị của câu kinh này tuyệt vời ờ, anh ta mà số bắp taprajapannamata chỉ là một chút ít thực phẩm chút ít vật chất có được trong bình bát thôi thì mình cũng có thể chia sẻ cho nhau và cái bình bát của mình ừ, vẫn có thể là một cái suối nguồn đạo tình để mà trang hòa cho cả tăng đoàn Đấy. trong kinh kể nhiều chuyện xúc động lắm xúc động lắm Đấy. vua A dục có người dân cho một cái, cái trái một cái trái cây ngon mà hiếm vua thương chưa tăng lắm vua nghĩ trời cái trái này đâu có thuở nào mà người bình thường mà có được mà chữ tăng thì đi bác người ta nói bữa đói bữa no cơm hẩm cháo thiêu mình là vua mà cái trái này một đời chỉ gặp có một hai lần thì mấy ông sư làm sao có thì vua mới cho người cắt một nửa đem cúng chư tăng thì chư tăng cả mấy trăm vị mà có nửa cái trái đó mình cứ mình cứ đệ mình nói đại chắc trái trái mít trái ổi gì đó thì làm sao mà mà, mà ăn đây thế là các vị cho người làm nhỏ nó ra rồi để trong cái nồi cháo minh mông nó múc ra thì dĩ nhiên cho nó có đạo tình nữa thôi chứ còn là, là, là không có thấy không có thấy nói đến đây tôi nhớ của anh chàng đó anh có tới quen anh vô trong quán ăn anh ăn anh kêu món thịt thỏ thì tôi có bữa đó anh vô anh kêu thịt thỏ thì anh ăn thấy nó dai quá thì anh mới kêu thằng bầu anh hỏi nó thịt thỏ gì mà dai vậy thì thằng bầu nó nói lúc này thỏ không có nó cho nên chúng tôi trộn gì trâu ông hỏi trộn với tỷ lệ nhiêu cái nó trộn 50 50 ông lắc đầu nó không 50 50 cũng đâu dài dữ vậy cái nó không 50 50 có nghĩa là nửa con thỏ với nửa con trâu ừ. thì mình thấy <laughs> nói cho bà con đỡ buồn ngủ nhưng mà đại cái nếu mà có một cái tinh thần mà đoàn kết rồi đó thì cái chuyện mà à, gọi là chia sẻ thức ăn nó, nó, nó, nó dễ Đấy. rồi mình thấy trong căn đoàn có những vị cao lớn có những vị thấp bé đúng không thì cái lây nào lớn thì mình nhường cho mấy cha cao lớn mà cái nào nào mà ngắn ngắn ngắn nhỏ thì mình nhường cho mấy cha thấp bé còn nếu mình sống nhau mà không có thương đó mình không có cái đạo tình đó thì có ai nấy xài đó thì được, được, được khổ càng thêm khổ mà khó chồng sẽ lên khó đây cho nên cái điều thứ hai nó là chia sẻ với nhau về vật chất cái, điều thứ tư này là chia sẻ và gọi là lợi hòa đồng quân ấy cái là đầu tiên là thân nghiệp từ hòa khẩu nghiệp từ hòa ý nghiệp từ hòa rồi cái thứ tư đó là Ờ, lợi hòa đồng quân lợi hòa đồng quân lợi hòa đồng quân đồng quân nghĩa là chia đều à, quân đồng đồng quân là chia đều lợi quần lợi hòa đồng quân là chia đều <coughs> chia đều chia đều đây là vậy tôi cho tôi kể chuyện đó hơi rồi buôn mà chuyện nhỏ thôi là ngày xưa cách đây 43 năm về trước tôi ở chùa Giác quan quận 8 tôi nhỏ xíu tại năm nay tôi 53 mà 43 nghe lúc tôi mới 10 tuổi thôi thì dù à, giáo quan hồi đó nó lúc đó là mình uh, tức là 75 là nói cái 5 năm sau thôi à, Việt Nam mất mất Việt Nam 5 năm sau rồi lúc đó bị khó khó, khó năng khăn lắm khó khăn lắm thì uh, chùa nó có lọc chứ lắm thì cứ lâu lâu có những phật tử họ trai tăng cái họ cúng mâm đường sữa xà bông kem đánh răng vậy đó. mà tôi nhớ ngày cả bây giờ ngày mất rồi đường sữa đó, thì à, để giao nhà bếp họ làm nước buổi chiều cho chư tăng còn xà bông á, thì để trong nhà tắm xài chung còn cái kem đánh răng đó thì à, ừ, đâu có xài chung được cũng ngại à, cũng ngại thì thôi bắt thăm mà chùa lúc đó là bảy vị mà ngày lớn nếu mà theo cái, cái, cái theo tinh thần ở dưới ừ, chùa Khmer mà tôi biết đó là chủ trì hoàn toàn có quyền à, tự quyết cái chuyện đó nhưng mà không ngài chủ trì chùa giáo quan ngày xưa là không ngài chủ trì vậy đó nhưng mà bây giờ có cái, nguyên cái mâm vậy ngày đường sữa do nhà bếp xà bông ra bếp rồi còn lại có hai cái kem đánh răng cho bắt thâm cái chuyện nó không có đáng gì đâu quý vị nhưng mà nó trở thành một bài học trở thành một kinh nghiệm đạo tình mà tôi mang theo cho đến bốn mươi mấy năm sau năm nay tôi già rồi nhưng mà nếu bây giờ mà có quyền à, có cơ hội và góp ý cho một à, nhóm ừ, tăng trẻ thì tôi vẫn kể lại cái chuyện xưa và tôi mong rằng cái tinh thần đó tiếp tục được kế thừa được duy trì bởi vì nó đẹp quá bài học nó bọc bằng vàng nó dạy tôi nó dạy khôn tôi chỉ có mấy cây kem đánh răng thôi mà nó dạy khôn tôi không có lớn bé gì hết để mặc cái áo và đầu cạo sống chung chùa ăn chung mâm thì thương nhau cái gì chia đều cho nhau thương cái đó ngày mất rồi tôi đi tôi ở đó năm 80 thì đến 84 ngày tịch mà bây giờ nhắc tới còn thương ngày đẹp nhiều chuyện lắm cư xử đẹp lắm đúng luật đạo đúng luật đời đẹp lắm mà tại sao mấy người đó lại đi sớm sáu bốn đi rồi mà cái mình cứ thấy người nào mà nó dễ thương là đi sớm nó lạ cho nên gần như bây giờ tôi thấy mấy người thọ cái tôi nghi chắc họ dễ ghét càng sao thường là như vậy cho nên gần đây không có lâu tôi ở bên Âu tôi về mà cho thụy sĩ tôi về có cái bà đó bị ung thư bà tới bà gặp tôi thế mà cũng hơi lo lo tôi, ai hủi mình nửa đùa nửa thật sao mấy người lầm thì dễ chết phải gian ác cho nó chịu chết thôi giờ chỉ gian gian tí ác tí chắc được trăm tuổi mà tôi tin tôi tin cái việc đó vì ai nói tôi phản đạo thì tôi chịu chứ tôi thấy cứ gian ác nó sống lâu à đặng nó, nó sống để nó thực hiện cái sứ mạng làm khổ trần gian còn mấy cái người mà dễ thương nó, nó phải đi tại vì sao vì cuộc đời này vốn là bể khổ mà mấy làm ta ở nó làm giảm máu lệ thì còn mất cái ý nghĩa bể khổ đi này cho nên lành là phải đi đi để nó đi về chỗ lành nó, nó ở và đồng thời nó, nó phải đi để cho nó trả lại cái bản thể máu lệ còn mấy cái tên mà gian ngát nó phải ở đây một nó ở trong cái chỗ này để tiếp tục nó, nó trả nợ mà đồng thời nó trả nợ cho mấy người khác luôn Đấy. rồi ok nói hơi lạc đề nhưng tôi qua tới cái điều thứ ờ, ờ, gì ta ờ, tiếp theo là đường gì ta rồi tới thứ năm cái vụ này hơi hơi mệt nè vụ này hơi khó nói nè khi nào chúng tỷ kheo mày sống với nhau tương đồng về giới luật à tương đồng về giới luật tương đồng là sao tương đồng ở đây rất là dễ hiểu lầm tương đồng đây có nghĩa là cái người mà bê bối bề bộn bày hầy là phải nâng mình lên cho bằng cái người kia thì mới đó mới gọi là tương đồng theo cái hướng tích cực chứ không phải là những cái ông mà trong sạch thấy xung quanh mình bê bối thôi bây giờ mình muốn tạo đoàn kết mình mới bèn bày hại cho giống người ta để tạo sự đoàn kết là sai nha mà tôi nghĩ cái này chắc bà con biết bà con biết bà con ờ, nghĩ ra rồi phải không có một cái sự tương đồng nhất định giữa tăng đoàn với nhau ờ, trong cái đạo hạnh các vị thử tưởng tượng sống chung với nhau mà mình nghi ngờ nhau mình không tôn trọng nhau thì cũng khó tôi biết tôi biết có hai chuyện rất là đáng tiếc ở trong tăng đoàn chuyện thứ nhất là có những vị bị chư tăng nghi ngờ cho nên tránh không có mời vì đó tham dự tăng sự tăng sự nên là cái những cái à, à, nghi thức à, làm việc giữa tỳ kheo với nhau giữa những tỳ kheo thanh tịnh với nhau và tôi biết có trường hợp rồi có trường hợp rồi có những tỳ kheo gọi là được mời một cách lịch sự để ra khỏi cái tăng sự có trường trường đó có ờ, cái chuyện thứ hai cũng đáng buồn đó là có những vị thanh tịnh và chê cái nhóm tỳ kheo kia không thanh tịnh cho nên đã tìm cách À, lẩn tránh hoặc là từ chối không có tham dự tại sự mong vậy là có hai chuyện buồn chuyện thứ nhất là tôi biết có thiệt là chư tăng từ chối sự có mặt của một vị rồi có trường hợp là một cá nhân từ chối không có giữ tăng sự với một cái nhóm tỷ kheo mà mình không cho là thanh tịnh này cả hai chị nó đều có xảy ra à, tôi biết là ở Việt Nam nhưng mà ở nước ngoài thì tôi tôi, tôi nghĩ chắc chắn là có một ngàn phần trăm là có nhưng mà tôi không biết ở đâu mình chắc chắn là có thì cái đó không được mà khi nào vũ trúc tỳ kêu thành tựu được hai cái này đó là hòa hợp và thanh tịnh hòa hợp có nghĩa là như nước với sữa rất dễ dàng hòa tan vào nhau còn thanh tịnh có nghĩa là sạch hết hòa hợp và thanh tịnh nghĩa là cùng nhau à, mà sạch thì gọi là hòa hợp và thanh tịnh à, chứ còn mà nếu mà hòa hợp để mà cùng nhau đổ đốn xa đà thì cái trường hợp đó không gọi là hòa hợp thanh tịnh mà họp hòa thanh tịnh ở đây cứ là những người mà bê bối là phải nhìn cái người sạch sẽ hơn để mà vương mình để mà gối tay để mà bắt chước này học đòi thì cái đó mới gọi là, là, là, là, là giới hòa đồng tu là chỗ đó à, vậy khi nào trong một tăng đoàn mà có sự tôn trọng lẫn nhau về giới hạnh thì tăng đoàn đó đương nhiên đương nhiên là được cường thịnh được phát triển cái chuyện nó bắt buộc mình phải tin gì rồi thôi bây giờ các vị tưởng tượng sống trong một cái, cái bây giờ tôi nói đi hành hương đi mà trong một căn phòng mà mình hoàn toàn tin cậy nhau thì nó thoải mái lắm không còn đằng này mình nghi ngờ nhau đủ thứ cái này bữa nay cho tôi nói quịch tẹt luôn nha tôi nói cho hết nha tôi nói luôn tức là hôm nay là cái thời smartphone đúng không mà các vị biết ừ, các vị trong room này chắc các vị có nghe thị phi về ông này ông kia trong đó có tôi nhưng mà tới nay tôi nói luôn luôn tôi <clears throat> có mấy lần tôi rất là khó chịu khi mình ngồi chung xe đám đông á mình móc cái voi mình ra <coughs> xin lỗi mình móc cái phone mình ra chụp hình nãy mới đi mới vừa xuống biển đó cho nên mình chụp hình của mình nó khoe là à, cái hình này hay này cái góc hình góc chụp đẹp đẹp này ánh sáng này đặc biệt quá mình khoe thì bắt đầu mình ngồi trước thì cái mình cái người kế bên họ mới mượn ở cho con coi cho con coi bên họ truyền họ truyền mà xuống tới cái cái cái băng thứ ba là bắt đầu mình rung tại vì tôi biết có những người họ rất là độc họ nhanh tay họ lấy cái hình đó, họ gửi cái hình đó đi ừ. mà mà cái hình nữa không phải là cái hình vừa rồi mà lại họ lấy cái hình khác thì các vị nghĩ là sư lộng sư chứ có cái gì giấu đừng có nói như vậy đừng có nói mà mà thiển cận như vậy nó có những cái hình nó không có gì hết á nhưng mà mình không muốn share với ai hết vì sao <clears throat> vì cái hình đó một là nó riêng tư còn hai nó có những cái hình đó tôi lấy trên internet mà các vị không biết tại sao có cái hình đó trong trong trong trong, trong nói của tôi bữa nay tôi nói luôn các vị mở cái phone của tôi cái album album ảnh á cái photo gallery các vị sẽ thấy có những hình mà các vị không hiểu tại sao nó xấu quá mà tại sao tôi lưu nó là bởi thế này trong cái hình đó nó có cái khung cửa sổ mà tôi rất là thích tôi rất muốn lấy cái cái cái mẫu cửa sổ đó, đó cho Calama hoặc là cho ở đâu cũng biết nhưng mà cái mẫu cửa sổ đó là cái mẫu cửa sổ tôi rất là thích và cái hình nó hình xấu quá kìa cái hình nó cái bà già bà dắt con chó đi thôi chứ gì hết á mà thấy thấy cái lưng của bà thôi nhưng mà cái quan trọng nhất là có cái khung cửa sổ tôi thích thế là tôi lấy hoặc là có cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái bát hương ví dụ như ở đâu nó có cái bát hương rất là đẹp mà nó nó nó nó, nó tiếc nó đáng tiếc kiểu là cái hình đó, đó là nó lại nằm ở bên cạnh cái tàu lao khác này trong một cái tiệm đồ cũ nào đó họ chụp mà cái thế tôi thấy cái cái hình bát hương nó nó đẹp à, thế là tôi lấy thí dụ như vậy đó là còn chưa kể cái bê bối bày ngày khác ai cũng có bê bối tôi mà không bê bối tôi, tôi lên tòa tôi ngồi lâu rồi ok cho nên nếu mà mình tin được nhau ấy mình tin được nhau mình biết đây là những người minh bạch trong sạch chân thành không ác ý thì nó khỏe biết nhiều nhưng mà khi mình nghĩ trong xe này này mà có những người mà mình không có rõ thân phận lai lịch tánh tình mình không rõ này chỉ cần nghi ngờ nhau một chuyện nhỏ thôi là họ họ đi hơi sâu vào cái album mình chỉ nghĩ nhau tới đó thì tôi không có nói bài hay khác nha tôi chỉ nói cái chuyện là họ tò mò họ vào sâu bên trong cái album hình là mình đã khó chịu rồi đấy hoặc là khách đến nhà tôi bữa nay tôi nói cho hết khách đến nhà tôi đến làm may trước khi vô phòng tôi có là phải đi ngang một cái cái cái, cái, cái ngang cái toilet mà tôi biết có những người đó là họ không có gì đi vào toilet mà họ bước tới một chút họ đẩy cửa phòng tôi nhìn cái là họ mới đi vào toilet có có tại sao tôi biết tại vì tôi có cái uh, cái step alarm nghĩa là gì ta step alarm có nghĩa là một khổ tả sao có nghĩa đó là một cái một cái vật dụng mà nó hình hình tam giác mình bỏ pin trong mình để mình chặn cửa ai đẩy vô cái nó hú mà không phải tôi nghi ngờ ai tôi làm đó mà, mà bởi vì mình ở con mình mình dùng để nó yên tâm à. thế là cái mình nghe nó hú lên mình biết có người đẩy cửa mình nghe nó hú lên mình, mình biết có người đẩy cửa mà cái họ không có lý do gì đi vào phòng mình hết họ cái chuyện họ cái họ cần là cái toilet nhưng mà không phải bước tới đẩy cái phòng mình mà trên nguyên tắc cái vị biết không một người có giáo dục một đời còn đạo là một người có được học luật thì phải biết rằng mình chỉ đến cái chỗ nào mình được phép còn con mắt cái con mắt của mình á chỉ được đặt vào cái chỗ nào mà cần thiết có nghĩa là cho dầu hai bên mình là hai chục căn phòng 20 căn phòng nha và người ta đang diễn kịch người ta đang múa lăn người ta làm siết rồi đó đúng luật và đúng là giáo dục là mình đang có việc cần ở cái phòng số 21 thì 20 cái phòng tức là mỗi bên một dãy 10 phòng mình cũng không nên nhìn nữa dù người ta đang làm siết trong đó mình cũng được nhìn mình cứ nhắm thẳng cái phòng 21 mình tới thôi đó là người có giáo dục đó là người có học luật nếu mà là thầy chùa là tăng ni thì phải nhớ là mình cần phòng 21 là mình con mắt mình chỉ nhìn thẳng về phòng 21 ghé phòng 21 làm việc rồi là quay lưng đi à, là đi thẳng về phòng số 1 chứ còn mà 12 giấy phòng hai bên là mình không có nhìn đó là người có giáo dục chứ đừng có nói chuyện mà mình tùy tiện mình mở cửa một cái chỗ không cần thiết và chưa được phép đấy mà tại sao tôi phải nói lạc đề như vậy bởi vì điều tôi muốn nói khi mà chúng ta tin cậy nhau chúng ta tôn trọng nhau chúng ta tín nhiệm nhau thì dễ sống dễ sống lắm quý vị đấy đôi khi cái chuyện nhỏ xíu thôi tôi biết các tôi nghi ngờ các vị là người hơi tò mò hơi tái máy là các vị đến cái chỗ của tôi là tôi đã thấy khó chịu cái ánh mắt đừng có nói là bạn biết cái ánh mắt mình nó láo liên Đấy, nhìn ngang liếc dọc nó không có đoan chánh không có đàng hoàng nó nhìn tôi ta biết cái ánh mắt của mình là đủ làm cho người ta ngại rồi nha người ta ngại rồi thì bây giờ các vị thấy cái ý nghĩa của cái giới hòa đồng tu là chỗ đó khi mình sống nhau mình tin cậy nhau nó dễ sống tại dễ sống tôi nhớ tàu có câu thế này phu phụ tương đãi như tân, ừ. tức là lấy nhau bao lâu đi nữa thì vợ chồng cũng phải giữ là một tí ti khách sáo như là khách vậy và từ đó ờ, cái câu đó nó bắt đầu từ cái, cái, cái tích gọi là cử án tề ni bên tàu có một cái cặp danh nhân đó tôi quên tên cứ đến giờ ăn đó là vợ chồng nâng cái chén cơm lên lên là mời mình ăn đi mình chỉ vì cái đó hơi quá bởi vì tề mi là nó ngang với mắt mình rồi phải không mi là mày chứ mày nhưng mà đối tôi hơi quá nhưng mà đó là cho một bài học khác nghĩa là lấy nhau bao lâu thì vẫn là phu phụ tương đại như tăng cái, cái này dĩ nhiên nó hơi xa nó hơi xa với cái giới hòa đồng tu nhưng mà tôi đang nói đến chuyện tôn trọng tôi đang nói đến chuyện tôn trọng có nghĩa là mình còn tôn tôn trọng nhau và tôi biết một chuyện nữa là người Âu Mỹ đó, hầu hết trên 90 phần trăm ly dị rồi vẫn có thể làm bạn nhau vì họ tôn trọng nhau họ có cái để nể trọng nhau còn mình thì sao chán nhau rồi mà tìm đủ cách để giữ nhau để rồi coi nhau là chó chê mèo mửa mà vẫn không chịu bỏ nhau coi nhau như rác rửa như là cái đống phân có là ly dị rồi không có nhìn nhau nữa trước khi ly dị phun ra những cái lời mà đắng cay nặng nề nhầy nhụa lầy lụa tâm tử là vì thấy không xong thì sao không bỏ thấy không xong thì tại sao không bỏ mà tôi đã biết trường hợp tôi biết cái chuyện nó nhiều lắm người Việt Nam có bằng đại học có bằng đại học dược sĩ luôn mà lạ lắm thấy không xong thì buông không không có buông cứ cà, cứ cà nhầy cùng nhầy cùng nhầy cùng nhầy vậy nè dược sĩ chứ không phải là dốt à, mà cứ cứ cùng cùng nhầy cùng nhầy mà cái thằng kia nó quỳ nó lại nó nói buông đi mà không buông không buông cứ là cùng nhây để rồi phải hai bên phải nặng nhẹ nói năng mà ngôn từ chợ búa với nhau bằng chi vậy mà không tôn trọng được nhau thì buông nhau đi phải nên nhớ cái này mình đã trót giận nhau trót ghét nhau nhưng thế là cũng hy vọng có ngày thương được nhau nhưng đã trót coi nhẹ nhau trót kinh thường nhau thì khó nhớ cái lời của tôi hôm nay tới chết cũng nên nhớ nha từng giận nhau từng hận nhau từng ghét nhau vậy đó nhưng cũng có khả năng quay lại thương nhau nhưng đã coi thường nhau rồi đã đến mức coi thường rồi thì khó dù đó là quan hệ vợ chồng thầy trò bạn bè anh em không? vợ chồng bất cứ quan hệ nào mà đã trót coi thường nhau rồi được quay lại được cho nên cái giới hòa đồng tu là vậy có nghĩa là làm sao mà giữa tăng đoàn các cá nhân tỷ kheo còn có chỗ để trọng nhau dù có giận nhau bằng trời nhưng biết rằng cái chuyện đó ông không có làm cái chuyện đó ông không có nói ông đã say no có nghĩa là no ông yes có nghĩa là chuyện đó là yes thì tự nhiên sống mà có cái tính nhiệm tin cậy nhau nó dễ sống lắm quý vị không? mà đừng có nói cái bài học này Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo lấy cái này khiêng về nhà đi khiêng cái bài này về nhà đóng có lợi vợ chồng cha mẹ con cái đối xử với nhau bằng bảy cái pháp này là tôi hứa gia đình cái vị nó đẹp nó đẹp như mơ chỉnh chu tinh tươm ngon lành xuất sắc hoàn hảo à, chỉ bảy cái này đừng có nói phật dạy cho chư tỳ kheo cái này là toàn bộ mà thiên hạ trong đời đều phải theo cái bài học này à, mình ờ, mình tin tin cậy mình tính gì mình tôn trọng được nhau thì dầu may này có chia tay nhau vẫn nghĩ về nhau đẹp lắm Đấy không à, gọi là giới hòa đồng tu à, rồi tiếp theo nó là cái gì ta à, cái kiến hòa đồng khởi à, lộn lộn kiến hòa đồng giải biết kiến hòa đồng khởi em là bến tre đó kiến hòa đồng giải này có nghĩa là ngày nào chúng tỷ kêu ừ, chia sẻ quan điểm nhận thức cho nhau dạ. tăng đoàn thấy tăng đoàn thấy có một cá nhân nào có một cái ngộ nhận thì cùng nhau mà sửa giới lực tỷ kheo có 227 giới thì trong đó có 17 cái trọng giới ừ, trong 227 đó, trong đó có 17 cái trọng giới là sao 17 trọng giới nó gồm có bốn cái gọi là đại trọng giới và 13 cái trọng giới à, bốn cái đại trọng giới có nghĩa là phạm và một trong bốn thì không còn là tỷ kheo suốt đời không thể phục hồi giới phẩm còn 13 cái trọng giới kia nó gọi là 13 cái tăng tàn ấy thì là là là, là sau những cái nghi thức sám hối hơi có phần rắc rối rắc rối thì được phục hồi giới phẩm như cũ tại sao gọi là rắc rối là bởi vì hầu hết những cái giới khác chỉ cần ngồi trầm hõm trước một tỷ kheo khác à, đọc ờ, mấy câu à Napuni văn Krishnami Napuni văn Phasisami Napuni văn Chindayisami tôi sẽ không nói như vậy nữa tôi sẽ không làm như vậy nữa tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa là xong à, nhưng mà riêng cái 13 cái trọng giới này nó không phải như vậy mình phải đi trình cho tăng mình biết mình phạm cái đó xong rồi tăng mới hỏi mình từ lúc phạm đến lúc trình là bao lâu ví dụ như mình nói là 7 ngày thì tăng tăng sẽ cùng xin cấp túc mình trong 7 ngày và sau 7 ngày đó thì mình quất thêm 6 ngày là manatta À, sáu ngày khiêm hạnh sáu ngày xét mình à, xét mình rồi chư tăng mới là làm là gom là đủ 21 tỷ kheo để mình cùng nhau làm cái lễ gọi là phục hồi giới phẩm cho mình là áp trong ừ, phục hồi để nó hơi rối như vậy mà nhất là những vùng sâu vùng xa những cái vùng như Âu Mỹ mà làm sao mà kiếm được 21 cũng đuối không mà trả tiền vé máy, máy bay cho mấy bố về giữ nó cũng khùng luôn không có giấu luôn cho nó khỏe cho nó lành thì uh, à, nó khó như vậy trong 13 cái đó nó có cái này là tỷ nghe cho kỹ trong 13 cái trọng giới đó đó nó có cái này là là là là mình chưa đang phát hiện mình có một quan điểm nhận thức sai lầm về giáo lý không mà đã giải thích phân tích quá ba lần mà mình vẫn ngoan cố giữ lại cái quan điểm đó thì trường hợp đó được xem là phạm một trong 13 cái trọng giới này Đấy, nhớ cái đó và cái đó là rất là giới ờ, còn nói về nghiệp á thì một khi mà mình cố ý mình duy mình ngoan cố lì lượm lợm bước mình, mình duy trì quan điểm sai lầm thì dĩ nhiên là cái đường luân hồi mình là có như thay làm rồi không đó là nói về nghiệp còn nói về giới thì thì nó cũng là tụi trọng giới loại hai đó nhóm hai đó thì cái cái kiến cái kiến hòa đồng giải rất là quan trọng bởi vì sống chung với nhau mà mỗi cha nói cách là mập lắm không ừ, mai là bây giờ có internet à, mình à, có điện thoại mình không có sống chung nhau nữa mình chỉ nghe thôi mình chỉ nghe trên mình chỉ nghe trên Facebook hay trên YouTube mình đã thấy khó chịu những cái những cái quan điểm mà nó không hợp với mình mình thấy khó chịu từ xa đó nói gì là mình ở chung nhau một mặc áo năm tông có vị này cảm có cảm tình với cơ đốc có vị cảm tình với tinh lành có vị cảm tình với hồi giáo có vị thì mê ờ, bắc tông có vị được khoái khất sĩ có vị thì khoái krishnamurti có vị được khoái osho có vị thì phái dibama, có vị thì phái chanh nép chanh cha ví dụ như vậy thì các vị tưởng tượng chùa có 18 vị không thập bát ờ, là hán mà mỗi vị thích một kiểu là là, là, là, là, là đại loạn không cho nên phải kiếm qua đồng giải là anh em có gì ngồi lại với nhau và chúng ta xem là lịch sử Phật giáo vì đâu nên nổi vì đâu nên nổi Đấy. vì đâu mà có cái chuyện ờ, gọi là chia rẽ hệ phái à, phân phe rẽ phái là vì đâu là cũng xuất phát là từ quan điểm nhận thức rồi từ đó dẫn đến quan điểm hành trì và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là à, chia rẽ về cái tổ chức chia rẽ các đoàn thể mà bắt đầu từ cái quan điểm nhận thức và quan điểm hành trì À, nó bị manh mún à, từ đó anh em trở mặt không nhìn nhau nữa cho nên sáu pháp này được gọi là sáu pháp lục hòa mà sáu pháp này cũng còn có một cái tên nữa gọi là sarani tham là sáu pháp ờ, cần phải gọi là tâm niệm cần phải ghi nhớ và sáu pháp này cũng còn được gọi là apriha tham là sáu bất pháp gọi là bất thối gọi là sáu pháp có nội dung bảo toàn lực lượng này, củng cố sức mạnh cho tăng đoàn này. trên sáu pháp này nó có nhiều tên gọi lỗi nhưng tên gọi Pali đó là Sarani Dham á, là giải pháp cần phải được tâm niệm thường xuyên và liên tục mà cũng được gọi là giải pháp bất thối ờ, còn tiếng Hán và tiếng Việt mình gọi là giải pháp gọi là lục hòa lục hòa như vậy mà mình bây giờ thì mình ờ, không còn lục hòa cái lục hòa mà không giữ được mình chỉ còn có lục đục thôi cũng giống như bát nhã bây giờ mình đổi qua bát nháo ừ, bát nhã mình đổi qua bát nháo mà lục hòa mình đổi qua lục đục ừ. thì anh có lục là tốt rồi à, có lục là tốt thì đây là giáo pháp mà theo cái truyền thống nguyên thủy đó thì được chữ tăng ừ, rất là coi trọng coi nặng và ở trong chú giải có nói thêm chúng giải chú giải có nói thêm là một cái vị trí kheo vị trí kheo giàu không có chứng đắc thượng pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả mà nếu mà làm tròn được sáu pháp này nè À, thì cũng được xem là một vị địa gọi là, về cái đường nhân thiên được bảo đảm tôi có, có đọc cái đó nha tức là mà bản thân thì không có chứng pháp thượng nhân thiền định mà đạo quả nhưng mà làm tròn được sáu cái này thì cái đường nhân thiên được bảo đảm có nghĩa là sao có nghĩa là luôn luôn tôn trọng quan điểm hành trì quan điểm nhận thức thuận ứng với lời Phật bản thân mình không có giỏi bằng ai nhưng mà luôn luôn biết lắng, lắng nghe biết tôn trọng quan điểm chánh pháp thứ hai bản thân mình cũng có gì gây gớm nhưng mà luôn luôn lợi hòa đồng quân luôn luôn sống trên tinh thần chia sẻ cảm thông này và còn ba cái đầu tiên đó là thân hòa khẩu nghĩa khẩu hòa bị hòa bản thân mình cũng gì cái gớm nhưng mà luôn luôn sống ở trong cái đạo tình ờ, kháng khích chân thành phải thêm cái, cái chân thành nữa chứ còn cái chân cái kháng khích mà cái lòng nó gian thì không được phải thêm cái chân tình kháng khích là chân tình thì xã hội này vừa là củng cố sức mạnh tăng đoàn mà đồng thời cũng là cái đức của mình trong đời sao cái đức của mình sống trong tăng đoàn mà sống bằng cái đạo tình đó, chân thật nhưng ờ, tôi biết nhiều diễn buồn lắm buồn mà ứa nước mắt là cái thở nào cùng nhau nắm tay mà khải sơn phá thành đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau nói theo lời của ngài vậy đức đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau chùa tranh mái lá đi uh, đi hoàng pháp hoặc là bất cứ ai mà gặp cho tiền là không có giữ riêng đem về bỏ cái thùng để trong chùa anh em xài chung ai cần mua đầy thuốc men mắm muối gì đó cứ mở thùng ra lấy lấy đúng cái số mình cần không có tinh thần tư hữu rồi theo năm tháng theo năm tháng từ cái chùa tranh vách đất nó lên lên nó chùa gỗ mái tôn rồi nó lên từ từ từ từ rồi đệ tử hồi xưa có mấy ông tu chung quần tục đi vượt biên ra nước ngoài làm ăn khánh khá rồi đệ tử mới đệ tử cũ trộn lại các chùa to phật lớn lúc bây giờ cái đạo tình ở nào không còn nữa lúc có tranh thủ một là nói xấu nhau hai là tránh nói về nhau sợ mấy đại gia nó nghe được lỡ nó mến gia kia là mình mất người khổ vậy nữa. càng tu càng thêm gieo nghiệp là chỗ đó mà ngày xưa cái thuở mà khai sơn phá thạch chùa đất và phật vàng thương nhau biết mấy bây giờ chùa to phật lớn tượng phật càng lớn thì cái tim vàng nó càng nhỏ càng mỏng đi ừ. đau lắm đau lịch sử phật giáo những cái trang sử vàng của phật giáo phải nói được xây dựng trên những lá y rách trên những trên những bình bát cơm hẩm cháo thiêu ngày nào mà có chùa to phật lớn thì cái đạo tình của tăng đoàn đương nhiên bị giảm và từ đó Phật giáo chỉ còn cái vỏ ngoài lịch sử Phật giáo là tôi gọi là những trang sử vàng đó, là toàn là trong đói nghèo mà có ngộ lắm quý vị ngộ lắm tôi nhớ hoài cái câu nói có phạm lại lúc mà phò câu tiễn phò câu tiễn diệt diệt vua ngô hợp lư ờ, diệt phù sai diệt phù sai thì phò xong thì hai người phò câu tiễn là văn chủng được phạm lại thì lúc đó văn chủng có nói ở ờ, phạm lại có nói văn chủng thế này câu tiễn là người mặc thỏ mỏi chơi ừ. cùng sống trong hoạn nạn thì ok nhưng mà lúc vinh hoa phú quý thì đó là người phản trắc khó lường nghe ta mà bỏ đi thì văn chủng thứ nhất nói rằng cả đời phấn đấu đến cái nước này mà bỏ đi thì không đậm thứ hai đó là hoàng là hoàng thượng không tệ như như huynh nghĩ đâu mà nói nói nôm na là văn chủng tiếc tiếc danh lợi tiếc cái công khó mà mình đã bỏ ra khi mà phò khi mà phò phò phò phò, phò, phò câu tiễn nó thẳng là ông còn mê danh lợi thế là ông ở lại và đúng như vậy chính vì sao là chính câu chuyện đã giết giết cái cái cái cái cái cái, cái, cái uh, phân trục trong khi phạm lãi đã biết bỏ đi chu du vũ hồ thì mình phải nhìn nhận trên đời nó có trường hợp đó nhiều khi trong cái cơ hàng đói lạnh túng thiếu đó, à, mình còn có nhau nhưng mà khi có một chút lợi danh đỉnh chung rồi cái đạo tình rất là khó giữ cho nên trong đời sống nó có hai thứ là thử thách và cám dỗ một cái đời tu ngon lành đó là gặp đắng gặp ngọt đều có thể vượt qua và giữ được mình còn đa phần ấy thì có người thì chết ờ, vì cái ngọt cám dỗ hay là chết vì cái đắng thử thách thì không còn giữ được cái, cái đạo nghiệp của mình mà cũng không còn giữ được cái đạo tình với anh em ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tới chủ nhật tuần sau chào chúng con tri ân sư